Các bạn thân mến, sau đây sẽ là phần dự đoán kết quả, nhận định trận đấu và soi kèo trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay 21 tháng 12. Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân ở bảng B AFF Cup 2022. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ sự thận trọng khi nhận định trận đấu đầu tiên tại mọi giải đấu luôn rất khó khăn. Đã một năm trôi qua kể từ ngày bị Thái Lan biến thành cựu vương sau vòng bán kết AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam đang rất khát khao khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á ở tại AFF Cup 2022 này. Thành tích lúc này có thể không còn là yếu tố quan trọng nhất mà người hâm mộ chờ đợi, mà người hâm mộ đang xem rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khẳng định thể hiện lối chơi tấn công mạnh mẽ ra sao với tư cách là một đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Và đã có những trận đấu để đời như là thắng Trung Quốc 3-1 ở sân Mỹ Đình và hòa Nhật Bản một đều ngay ở sân đối phương. Những ngày qua, tại Lào thì huấn luyện viên Park Hang-seo trông khá là ưu tư. Ông chuẩn bị cùng các học trò bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm, AFF Cup 2022. Đồng thời cũng là giải đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhắc nhở về tính chất trận mở màn có thể sẽ mang tới những khó khăn. Như ông đã nói, ngay cả nhà vô địch World Cup 2022 năm nay, Argentina cũng để thua trận đầu tiên. Sự cẩn trọng là không thừa, nhất là khi tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ đồng cân đồng lạng. Mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá đắt. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, không gì khác ngoài 3 điểm ở trận đấu với Lào tối nay. Chúng ta cần có một khởi đầu tốt và nắm chắc 3 điểm trước khi trở về Mỹ Đình tiếp đón Malaysia. Không khó có thể hình dung rằng đội tuyển Việt Nam sẽ làm chủ thế trận với khả năng kiểm soát bóng rất tốt của những Hùng Dũng và Hoàng Đức ở giữa sân. Đội tuyển Lào không còn cách nào khác là phải phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công nhanh với vai trò chân sút mũi nhọn người Pháp, gốc Lào, Billy Ketkel Phomphone ở Hàng công. Thực tế trong trận giao hữu với Philippines cách đây một tuần, cho dù thắng sát nút 1-0, nhưng bàn thắng vào phút bù giờ của Văn Quyết đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn. Nhưng hàng thủ của Việt Nam thì lại vẫn lộ ra những hạn chế khi đối phương phản công với những đường bóng dài chính xác. Hiệu quả lên phía trên đánh vào khoảng trống bên cánh vốn nâng cao của Việt Nam. Điều này chắc chắn đã được huấn luyện viên Park Hang-seo rút kinh nghiệm cho các học trò. Về phía Lào, có vẻ như là huấn luyện viên Michael Wells vẫn cần thêm một thời gian sau một năm dẫn dắt đội tuyển. Dù sao thì Lào cũng không phải vội. Việc triệu tập tới 22 trên 28 cầu thủ ở độ tuổi U23, trong đó có tới 8 cầu thủ thuộc đội U19 chơi rất thành công tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, đã cho thấy được là Lào đang hướng đến tương lai nhiều hơn. Lúc này, Lào cũng chỉ có chút ít lợi thế về tâm lý khi được thi đấu ở sân nhà. Song nhìn vào phong độ thực tế, đội chủ sân National Stadium KM16 khiến nhiều người yêu mến lo lắng. Nên nhớ rằng Lào vừa thua 7 trên 9 trận đấu mới đây. Trong đó thì họ đã thua đậm 0-5 trước đội U23 Thái Lan ở trận giao hữu ngay trước khi bước vào AFF Cup 2022. Nhưng đổi lại thì lúc này mối liên hệ giữa tiền vệ nhạc trưởng Vong Chiêng Kham, người được mệnh danh là Messi Lào với cầu thủ Billy Kekeo Phomphon đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây một năm. Tôi và Billy có sự gắn kết rất tốt. Anh ấy hiểu lúc nào tôi truyền dài, lúc nào truyền ngắn. Ngược lại thì tôi cũng hiểu được anh ấy di chuyển ra sao. Billy là cầu thủ chất lượng của Lào. Anh đã từng thi đấu ở League 1 trong màu áo của Angers giai đoạn 2016-2018. Sau đó, anh chơi bóng cho một số đội bóng hạng thấp hơn trước khi trở sang thi đấu cho Sri Pahang ở Malaysia hồi đầu năm 2022. Anh chỉ được ra sân 4 trận, không ghi được bàn nào và rơi vào cảnh thất nghiệp không lâu sau đó. Trong vòng 6 tháng trở lại đây, Ketkel Phomphon không thi đấu bất cứ một trận đấu chuyên nghiệp nào. Ban đầu thì Billy Ketkel Phomphon không có tên ở danh sách tập trung của đội tuyển Lào. Tuy nhiên, nhận thấy hàng công không có ai thực sự chất lượng, huấn luyện viên Vels đã gọi tiền đạo này lên về phong độ và lịch sử đối đầu giữa hai đội. Mặc dù bóng đá Lào có nhiều bước tiến thời gian gần đây, song chủ yếu diễn ra ở cấp độ trẻ. Còn với đội tuyển quốc gia, họ đang không có phong độ tốt. Ở trận giao hữu đầu tháng 12, Team Sats, biệt danh của đội tuyển Lào, bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan. Nhưng ở trận đấu 3 ngày sau đó, họ lại nhận thất bại tan nát 0-5. Ở hai trận giao hữu khác diễn ra cuối tháng 9, Lào thua cả hai trước Maldives và Brunei. Ngược lại, Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi. Kể từ sau trận hòa một đều trước Nhật Bản ở trận cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022, Việt Nam thắng cả 5 trận tiếp theo. Thành tích ấn tượng này bao gồm chiến thắng trước Singapore, Ấn Độ và Dortmund. Đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ghi được 12 bàn và chỉ nhận duy nhất là một bàn thua ở trước trận này. Ngoài phong độ, lịch sử cũng nghiêng hoàn toàn về Việt Nam. 13 trận gia quân tại AFF Cup, chúng ta thắng 7 hòa 5 và thua 1. Trong các chiến thắng có 3 lần gặp Lào. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có 9 lần chung bảng với Team Sars và thắng tới 8 trận còn lại. Chưa hết, sự áp đảo tuyệt đối còn được thể hiện ở 34 bàn mà những chiến binh sao vàng đã ghi. Còn Lào chỉ có vẻn vẹn là hai pha lập công. Những thông tin về lực lượng của hai đội. Đội tuyển Việt Nam không có mối lo lắng nào về chấn thương Đồng thời mới chào đón sự trở lại của Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng cũng đang hồi phục sau Covid. Vì sẽ có 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia cùng với tính chất quan trọng của trận mở màn như đã nói. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình tương đối mạnh và có thiên hướng về tấn công. Với tuyển Lào, huấn luyện viên Michael Wells hy vọng tiền đạo đã từng chơi bóng ở League 1 Billy Ketkel Phomphon sẽ có màn ra mắt đội tuyển quốc gia cùng với việc sau Sokaphon Vong Trinh Cam ăn mừng bàn đầu tiên tại AFF Cup sau 5 lần tham dự. Về đội hình dự kiến của Lào và Việt Nam Đội tuyển Lào, các cầu thủ dự kiến Savan Nasangso, Sang Villay, Fessi Villay, Si Phong Phan, Ất Viên Kham, Sai Tai Pha, Savani, Khong Mathila, Khao Thum Phôn, Vong Trinh Kham và Kekeo Phong Phôn. Đội tuyển Việt Nam Thủ môn Đặng Văn Lâm Các cầu thủ dự kiến Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Hồng Duy, Quang Hải, Hồng Dũng, Văn Đức, Văn Toàn, Tuấn Hải và Văn Quyết Biến động tỷ lệ kèo AFF Cup đội tuyển Lào và Việt Nam Kèo châu Á trận AFF Cup giữa Lào và Việt Nam lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào chiều ngày 8 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Việt Nam là cao hơn qua mức kèo chấp là 2, 1 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo trên ăn 0,78 và đặt cửa dưới là ăn 0,94. Trên thị trường giao dịch đã có rất nhiều biến động xảy ra khi tỷ lệ kèo chấp lên là 2, 1 trên 2 và đặt đỉnh là 2, 3 trên 4 trái. Tuy nhiên thì trước sức ép từ các nhà đầu tư châu Á, nhà cái đã phải đưa về kèo dòng vàng chấp là 2, 1 trên 2 trái. Hiện tại, theo Việt Nam ăn 0,90 và theo kèo Lào ăn 0,84. Điều này cho thấy được là các chiến binh sao vàng đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người chơi châu Á. Để nâng tầm, Lào đã sử dụng chính sách gọi những cầu thủ có dòng máu ngoại về phục vụ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể và nó được thể hiện qua việc là thua tới 3 trong 5 trận giao hữu gần đây. Đáng chú ý là thất bại tối thiểu trước Brunei diễn ra hồi cuối tháng 9. Trong khi đó thì Việt Nam đang cho thấy sự vươn tầm ra châu lục. Các chiến binh sao vàng dễ có được những chiến thắng trước những Philippines, Singapore hay Ấn Độ, Palestine trong loạt trận giao hữu vừa qua. Họ chỉ để thủng lưới duy nhất có một lần trước câu lạc bộ mạnh đến từ châu Âu, đó là Dortmund ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup. Ngoài có phong độ ổn định hơn, Việt Nam còn hoàn toàn áp đảo Lào với thành tích đối đầu khi đã toàn thắng cả 7 lần đụng độ gần nhất. Về kèo châu Á, các chiến binh sao vàng thắng kèo tới 5 trong tổng số 7 trận. Với những con số thống kê này, nam kèo rồng vàng vẫn sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Các chuyên gia khuyên lựa chọn Việt Nam âm 2 1 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lào và Việt Nam. Lào đồng độ Việt Nam lúc 19 giờ hôm nay. Lần đầu tiên ở trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc chiều ngày 8 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái để kèo tài xỉu ở mức là 3 1 trên 2 Theo tài ăn 0,79 và chọn xỉu ăn 0,93 Sau gần 2 tuần lên kèo và trải qua nhiều phiên giao dịch Nhưng tỷ lệ kèo vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào Khi vẫn đứng ở đỉnh là 3 1 trên 2 trái Biến động chỉ đến từ tỷ giá ăn tiền giữa hai đầu kèo Khi theo kèo tài tăng giá lên ăn thành là 0,88 Và đặt cửa xỉu giảm xuống còn ăn 0,87 Điều này cho thấy các nhà đầu tư châu Á đang nghi ngờ khả năng trận đấu này hôm nay sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Là một đội bóng yếu trong khu vực cho nên Lào luôn chơi phòng ngự dày đặc và chờ đợi cơ hội phản công. Điều đó đã khiến những trận đấu của họ thường kết thúc trong cảnh khô hạn bàn thắng. Bằng chứng là có tới 7 trên 10 trận gần đây kết thúc không quá 3,5 bàn. Trong khi đó, Việt Nam đang là một trong những đội bóng có hàng thủ khá chắc chắn. Cụ thể, các chiến binh sao vàng mới chỉ để thủng lưới có một bàn trong tổng số 5 trận gần đây. Bên cạnh đó, Rồng Vàng đang có chuỗi 18 năm giữ sạch lưới trước đội tuyển nào. Với những con số thống kê này, cùng với mật độ thi đấu dày đặc và phải di chuyển nhiều, cho nên Việt Nam cũng chỉ cần một chiến thắng vừa đủ để duy trì sự hưng phấn. Do đó mà trận đấu giữa hai đội trong ngày hôm nay sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Các chuyên gia khuyên lên chọn xỉu 3 1 trên 2. Soi kèo châu Âu Việt Nam và Lào đã từng có tổng cộng 7 lần đối đầu trong quá khứ 6 lần trong số đó là tại sân chơi AFF Cup. Kết quả là cả 7 lần thắng lợi đều thuộc về những chiến binh sao vàng. Thậm chí đó đều là những trận thắng với tỷ số cách biệt. Trong 5 trận toàn thắng vừa qua ở loạt trận giao hữu của Việt Nam, có hai đối thủ nằm trong khu vực Đông Nam Á là Singapore và Philippines. Đây đều là những đội được đánh giá cao hơn Lào, nhưng Việt Nam cũng đều thắng. Vì vậy mà rất khó để đội nhà có thể đứng vững. Các chuyên gia khuyên lựa chọn kèo hiệp 1 và kèo full time chọn Việt Nam xoa kèo tỷ số Lào và Việt Nam. Với việc thắng cách biệt ở tất cả các lần đối đầu trong quá khứ cũng đã cho thấy được đẳng cấp của Việt Nam là quá khác biệt so với Lào. Một đội bóng chỉ được đánh giá là lót đường ở sân chơi này hầu hết các lần tham dự. Việt Nam với một đội hình chất lượng và đã có những chuẩn bị rất tốt. Cụ thể đó là chuỗi trận giao hữu cực kỳ thành công vừa qua được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Vì vậy mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể thắng đậm trận này. Các chuyên gia khuyên lựa chọn